Có thứ phù hợp với bạn, có thứ không Sữa cung vậy Sữa bột multi với vitamin A và D phù hợp với bạn